lần nói đầu tiên xin cho lộc phát tài gửi đến lời chào toàn thể anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha đó đến với mình mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn bầu cua hôm nay là mình sẽ giới về bầu cua không tan anh em đó mình để tất cả trên đây nè đó không tan thì như thế nào thì nó sẽ có hai loại cho anh em chơi một á, là anh em mình dùng chấm đó anh em thường gọi là chấm nha anh em đây nè đó anh em mình đi chơi chỉ cần chạm vào hột người ta thôi là mình đánh đó chạm vào hột người ta thôi nha đó ok chưa rồi còn cái thứ hai là anh em mình sẽ dùng một cái nón là mình để trên bàn sẵn nè tí mình sẽ quay cho anh em xem nha đó mình dùng một cái nón đây nè đó. còn nón nè máy xanh nè S304 nè anh em để cho mình đó ba những ba, ba cái thứ này là anh em hay chơi nè ok chưa rồi hiện tại á là khách đặt cho mình một bộ đây nè mình để sẵn trên đây cho anh em nè đó để ở đây một bộ là làm về cua nha anh em đó ba con cua ba con cua khi mà cua lên máy sẽ báo nha anh em đó khi cua lên máy sẽ báo đánh rất là nhanh thôi em anh em mình chỉ cần để vài giây là máy nó sẽ báo thôi đây mình để đây cho anh em coi đó hột anh em đây hột chờ nha anh em đó mình đúc lên cho anh em coi luôn nè đó, cái này là mình bao cho anh em xé hột thoải mái cho anh em đó 500 nước uh, hột bầu cua thì không có mà muối được nha anh em không có nước muối được nha anh em đó 500 đèn led chơi thoải mái bao xé hộp đó cho anh em tìm thoải mái đây mình để đây luôn nè đó. đây đây là một cục 500 Mỹ nè đó anh em thấy không đó mình để đây mình ra cho anh em coi luôn nè đó chạy tới chạy lui rồi giờ tới thùng thâu đây để mình rút cái cục 500 mà ra cái cây nhọn này ghê quá nó băm cái tay vô chân mình ớn quá đi rồi tiếp theo là anh em rồi. đó làm lại lần nữa cho anh em coi này cho kỹ nữa nha ừ. rồi giờ mình bỏ xuống này bắt đầu là mình test cho anh em coi nè khi mà cua lên máy nó sẽ báo thì anh em thông cảm cho mình mình đội nón nha ok anh em đây anh em á, có những cái mẫu nón nào á, làm thì cứ gửi lên cho mình có những cái mẫu nón nào cứ gửi lên cho mình đây nón cho mình thì nhiều lắm nha anh em đó toàn nón cao cấp thôi ok đây nhìn là đủ quý rồi đúng không CK đó bao đẹp đó mình đổi nón lên và mình đánh với anh em đó giờ nè mình sẽ đánh hai hai cây xanh chín cho anh em coi nha đó giờ nè mình lắc hai cây xanh chín thôi nha lắc cho vui đi đó hiện tại nè rồi, cái đầu tiên á mình sẽ đánh về con à, con gà đi anh em. Mình đánh vào con gà nha, cái đầu tiên mình đánh vào con gà. Dở nè. Không có gà. Rồi, tiếp theo. Cái này mình sóc mạnh cho anh em coi. Rồi, tiếp theo mình sẽ đánh về cua nha anh em. Không có cua. Đó, anh em thấy à, đen không? Quá đen đúng không? Rồi, bây giờ nè khi á mà cua nó nổi lên máy nó sẽ báo cho anh em anh em nhớ cỡ cho mình nha cua nổi lên máy sẽ báo và mình sẽ báo cho anh em biết là tại sao có con cua trong này ok giờ mới bắt đầu này nha mình thử cho anh em nè anh em chỉ cần chờ cho mình vài giây là máy nó sẽ báo thôi nha anh em đó rồi con đã có cua cho anh em rồi còn đã có cua rồi anh em mình đánh nè đánh bình thường nha mới đầu tôi đừng có đánh gấp gáp vậy đó đánh nhẹ nhàng cho mình một con đó để cho anh em coi một con được chưa tiếp theo nè đó, để cho anh em chờ mình một vài giây thôi nha anh em chờ mình có cua nha anh em có cua rồi mình dỡ nha anh em đó anh em cứ chỉ cần ngồi chờ một tí thôi là máy nó sẽ báo chính xác anh em đừng có gấp đừng gấp nha đó chơi mấy cái này đừng gấp ok chưa rồi tiếp theo nè rồi hiện tại đã có anh em nó tắt tay cho mình tắt tay cho mình máy nó báo thì anh em mình đánh tắt tay cho mình khó sai lắm đánh tắt tay cho mình đó có bao nhiêu đánh bao nhiêu tắt tay dở nè đó, một cua hai cá anh em theo đó còn khi á, mà máy nó không báo anh em mình cứ tạo qua trả lại tạo lại cho mình nha đó đường nào anh em mình cũng thắng thôi nha anh em tiếp theo nè anh em mình chờ mình một tí nha rồi cả có cua cho anh em đó máy vẫn báo cho mình đó đánh sướng không dở nè rồi bây giờ nè cây này á, mình sẽ lắc cho mạnh tay để cho hột chạy nha anh em thông cảm cho hồi nãy mình lắc hơi nhẹ đây đó lắc cho nát cái hột luôn rồi đã có nha anh em đó đã có cây này á anh em mình cỡ gì phải đánh cho mình máy một khi đã báo anh em đánh nhiệt tình cho mình nha đừng ngại ngùng chết đây dở ra nè đó một cua một cá một gà đó anh em thấy không bây giờ nè mình sẽ lắc cho anh em á là hai cây nữa nha anh em để mình còn nói ok chưa lắc cho mạnh để anh em coi đó. anh em chờ mình một tí nha một hai giây máy nó sẽ báo nha đó hiện tại là không có nha anh em máy nó không báo ok chưa đó. máy nó không báo thì anh em mình tả về con gì cũng được anh em mình tả về con cá hay là con nai gì cũng được đó dở nè không có cua anh em tả cá nai cũng được nha anh em đó đủ cặp luôn đó thấy không cây cuối nè anh em lắc cho anh em coi cho anh thấy rồi hiện tại máy vẫn không báo cho anh em máy không báo anh em mình tả về có nhiễm được đó tả về nhiễm được đánh bầu gà cá nhiễm được đó nha anh em máy này đã không báo cho mình anh em mình đánh bầu gà cá nhiễm được ok dở nè bầu gà đó rồi bây giờ nè mình sẽ giải thích cho anh em nè đó khi anh em mình ra ngoài chơi đúng không anh em lưu ý kỹ cho mình nha đừng có chơi một một chấm biết tại sao không một chấm rất là lâu lên rất là lâu lên anh em phải nhớ kỹ cho mình rất là lâu lên đó à, tại vì nhiều anh em tiết tiền á đi chơi rồi cầm có một chấm đi chơi thôi mình không phải nói về cái tiền thế này thế kia nhưng mà anh em mình làm ba hột đó thì hiệu quả nó sẽ cao hơn nha anh em đó hiệu quả nó sẽ nổi lên đều hơn khi á, mà máy mình nó không báo đúng không thì anh em mình có tả về khác được còn khi mà anh em có làm có một chấm đúng không ví dụ bây giờ nè một hồ này có đồ còn hai hộp kia không đúng không hộp này không nổi không nổi mặt cua nè không nổi mặt cua nha ví dụ thôi nha còn hai hộp này nổi lên đó anh em thấy thua nhiều cây oan không đó lý do tại sao á, là anh em phải nhớ nè đặt làm cho mình đó ba chấm đừng có tiết tiền đó đừng có tiết tiền ăn là ăn nhau cái chỗ đó đó nha anh em rồi anh em á, xem cái video ngày hôm nay xong á có gì thì cứ comment cho mình hoặc là điện thoại trực tiếp cho mình nha ngoài ra nhà mình còn bán tất cả các loại đồ ví dụ như là bầu cua nè sóc đĩa nè bài lá nè tài xỉu nè kể cả bài lá trên mạng tài xỉu trên mạng nha anh em sóc đĩa trên mạng đầy đủ nha anh em không thiếu gì hết sát play đó rồi anh em xem xong nhớ ủng hộ cho mình một like và một subscribe vào kênh cho mình nha đó xem xong thì hãy nhớ liên hệ với mình để đặt hàng nha anh em 0981 521 779 0966 521 779 đó mình xin chúc toàn thể anh em cái mùa năm nay á là được mùa gặt hái thành công nha anh em rồi chào tất cả anh em